bữa đó cái cô nấu khoai lang cô mời chú cô nói à, anh phong ăn khoai lang chơi cái à, chú nói à, ba cái đồ quỷ này cô tưởng là chú chơi là cô tính giận rồi cái tính bưng đi cắt rồi cái chú nói ba đuổi nè có thì ăn chứ không có là cũng thèm cái màu. ở <laughs> đi làm tóc không có ai chở đó cái mình có xe không đa, ừ, nhận chở ra vô năm bảy mấy qua sông đào dữ rồi đó trên đường chở mình chạy ổ gà nhiều sốc chút ai sốc chút xíu ôm lại hay chút dịnh rồi lúc đầu không có dịnh chút xíu ổ ờ, gà dằn quá thì cũng sắp chết rồi cô nghĩ ông này kỳ thiệt đường thì ờ, cũng có chỗ thẳng mà sao không chạy cứ cái ổ gà ổ gà dọc xuống không ủa sao kỳ vậy ta ủa sao sao mà lúc mà yêu đương thì chở sáu bảy mà lúc ta đi đẻ chở xe đạp á xe sáu bảy là của gia đình hồi đó cua lại là mượn xe thôi chứ không phải xe của ừ. mình ừ. hàng chi lúc đẻ chở xe đạp trời chú kỳ quá à. Ừ, lúc mà chú cua cô thì chở sáu bảy đi cùng vô gà nữa tới lúc tao đẻ thì sao bảy bước tiêu thế chạy xe đạp đi đám cưới mình mượn xe nhà ừ, mình đấy mượn xe rồi lúc đó cô ờ, cô cô có để ý gì chú không à, lúc đó thì cô chưa để ý gì à, nhưng mà lúc sau mà chú hay lên nhà chơi đó bữa đó cái cô nấu khoai lang cô mời chú cô nói ờ, anh phong ăn khoai lang chơi cái ờ, chú nói ba cái đồ quỷ này cô tưởng là chú chơi là cô tính giận rồi cái tính bưng đi cắt rồi cái chú nói ba đuổi nè có thì ăn chứ không có cũng thèm thấy màu. <laughs> cái ờ, từ đó cô thấy ờ, ông này cũng đẹp trai à, mà nói chuyện thì ờ, thôi hài mà có duyên nữa nên từ đó cô cũng để ý sơ sơ tình cờ là cuối năm 76 có anh bạn anh cưới vợ anh bạn đó là anh họ của bà xã tổ đi làm tóc không có ai chở đó cái mình có xe honda nhận chở về vô năm bảy mấy mà có xe honda là dữ rồi đó trên đường chở mình chạy ổ gà nhiều hơi sốc chút hơi sốc chút xíu ôm lại hơi chút dịnh rồi lúc đầu không có dịnh chút xíu ờ, ổ gà dằn quá thì cũng xích xích là. cô nghĩ ông này kỳ thiết đường á thì ờ, cũng có chỗ thẳng mà sao không chạy cứ cái ổ gà ổ dơ dọt xuống không trời ơi cái này là có chiến lược rồi trời ơi chắn là có chiến lược rồi đâu phải đường lúc nào cũng ổ gà đâu Đúng nhưng rồi. cứ lựa ổ gà mà chạy thôi mà tao lạng qua lạng lợi thắng này nè thắng gấp vậy nè không trời mới đầu không ôm mà không ôm mà không ôm được rồi để làm cho ôm cho coi đó là cứ ổ gà chạy vô thôi nhưng mà cô cũng chưa để ý gì tới ổng nhiều đâu ổng thì có ý với cô lâu rồi mà lúc đó mình ờ, cũng là đẹp chút đó con cái rồi dạ. hơi bị chánh chẳng <laughs> không có ờ, suy nghĩ với chú nhiều có nhiều lần cái chú ờ, lên nhà thì có ý rồi cứ lên nhà hoài cái lần đó cái chú nói với cô không biết ừ, sao á dạo này anh đi tới đâu á người ta cũng nói là mày thương heo hả <laughs> cái cô nói ủa sao kỳ vậy cái chú nói mà vậy mà anh thích cái ờ, cô nói ủa sao vậy thích cái chú nói chứ chứ em tên gì cô nói thì tên hương cái chú nói đâu em đọc lại coi là theo hương <laughs> trời ơi xưa ông bà mình á là là này theo ờ, nhỏ kia rồi là theo con này theo, theo kia chứ không phải đi ôm mèo nữa trời rất là duyên dáng luôn á vậy thì đến lúc nào đó thì chú tỏ tình với cô à, lên nhà trai quen từ đó tới năm 77 ờ, thì mới uh, ờ, ngỡ lời à, lúc đó chú không có trai gái mà thích nhau ngại nói cái tiếng thương tiếng yêu gì lắm mà chú nói với cô chứ đấy bữa nào anh chở ba má của anh lên nói chuyện ờ, với má ờ, em rồi cưới em cho anh nha em chịu không cái cô nói ờ, hãy mà má tôi gả thì tôi ân má tôi chịu tôi chịu <laughs> chứ mới nói chứ ủa vậy em có thương anh hả lúc đó cũng thương rồi nhưng nói ra mắc cỡ đổ thừa cho má không, không có nói được nhưng mà xui xui lúc đó mà má không chịu gả cái không biết sao luôn à. trước khi uh, cô và xã chú chú làm cho bà già đồng ý rồi đó. lại là một người đàn ông có chiến lược già rất là khó tính buổi sáng đi bán 11, 12 trưa mới về thì thường mấy anh ờ, trước cũng có quen với bà xã cũng tới cứ ờ, canh giờ về trước thì bà già không chịu nhưng mình phải ở chờ bà già về nhiều khi bà già mời ăn cơm ăn luôn đó đi hết vòng ngoài rồi mới vô tới vòng trong cô ơi nhưng mà thời điểm đó cô ờ, với một cái nhan sắc mà gọi là sắc nước hương trời như vậy chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh chàng đeo đuổi đúng không cô vậy thì lý do gì mà cô lại ờ, đồng ý lấy chú à, nói chung là làm như là đeo đuổi riết rồi cái thích hồi nào cũng hay á con mà nói đẹp trai không bằng trai mặt đó con <laughs> tức là tức là thuốc này tầm cây si đó quý vị khán giả ơi quý vị phải nhớ cái bí quyết này nha đó là đẹp trai không bằng trai mặt muốn lấy được vợ thì cứ ngày nào cũng quan khoai lang sao tốn tiền khoai lan riết rồi mà cho cưới giống vậy chứ <laughs> cô chú ơi như vậy thì à, từ ngày mà tỏ tình cho tới cái ngày kết hôn là khoảng 6 7 tháng hả cô chú? Vì cái cái ngày mà mình làm đám cưới á, cô chú có còn nhớ không? Tháng 10 năm 77. Dạ. À, mình có cái giấy báo là trúng tuyển trường trung cấp nghề nông nghiệp của Tây Ninh á. Khi đó là đám hỏi rồi mà xã bà đâu có chịu ờ, cho đi. Ở trường thì có cái ờ, cái quy định hồi đó ba khoan. Tức là khoan yêu Phan cưới phan của con Nhưng mà mình đã đám hỏi rồi thì phải cưới Xin phép trường nghỉ có 3 ngày thôi Ủa cưới là chú đi học luôn Đi học luôn, được nghỉ có 3 ngày thôi mà lên trường còn bị ờ, đứng trên cột cờ là làm gương á Trời ơi, rồi sao cô? Lúc đó tình hình cô làm sao? Lúc đó là cô ở nhà làm dâu có một mình thôi Một tháng hoặc là nửa tháng, 20 ngày không chừng chú mới về một lần <laughs> Buồn chết đi được à? Buồn lắm chứ à mình thương ờ, bà xã một cái là không có chậm nhà vẫn ở nhà làm dâu chứ không về nhà mẹ nghề nghiệp hồi đó không biết làm gì làm ruộng làm năm về ờ, dưới nhà mình thì cây lúa trồng khoai làm đủ chuyện hết à, lúc gả cô đi cái má câu nói chứ nhà mình nghèo quá ở với má hai mấy năm mà giờ gả con đi má không có gì cho con hết đó má buồn lắm thôi thì má cho con ờ, cái kinh nghiệm sống làm vợ làm dâu mấy chục năm của má <laughs> để con về làm dâu cho anh tốt sống bên nhà chồng á không có chồng nhà thì cũng thiệt thòi cho con dữ lắm nhưng mà nếu mà thương chồng á thì con phải ráng à, con ở bên chồng con chiều chuộng ba má chồng ba má chồng cũng như ba má ruột của mình rồi anh em chồng cũng như anh em ruột của mình có được vậy thì chú mới yên tâm chú học hành thì gia đình mới vui mà má thì cũng nở mặt nở mày với người ta cho nên cô cố gắng ở riết đó vậy đó có bao giờ cô ngồi cô buồn cô khóc có có ờ, thằng em chồng nhỏ xíu à sáu bảy tuổi cái ờ, mỗi lần cô khóc là nó thấy cái mỗi lần mà anh về á cái ờ, anh hỏi út nho là tên của đứa em chồng á ở nhà có mưa dầm không út nho thì thì nó trả lời không có mưa dầm mà có mưa lác đác thôi ở dưới quê một mình chắc buồn dữ lắm luôn khuya tối nghe nháy ếch kêu buồn nhớ nhà tivi thì nhà cũng không có luôn à, có điện không không không có điện luôn có điện. xài đèn dầu luôn trời đất ơi buồn thảm buồn não luôn Cô ơi, vậy thì ờ, chú cứ đi làm xa như vậy thì trong những lần sinh nở của cô á không có chú ở cái bên cạnh thì cô có gặp khó khăn gì không? Cái lúc bầu ờ, đứa con đầu lòng á chú có dặn cô ở nhà thì ờ, nếu mà có nghe đau bụng hay nghe gì khác thì thì nói với má nha má chồng cô là thương cô lắm có đau bụng em cũng không xanh nữa em chờ anh về mới xanh trời, trời ơi <laughs> cái tới ngày xanh nó là cô đau bụng cứ đi lên đi xuống bệnh viện mấy lần vậy mà không xanh được bác sĩ khám thì nói có dấu xanh nhưng mà không xanh tới ba ngày cái đi về về cái ngày thứ tư cái chú ở trên trường chú về chú về là 10 giờ đi mắt sáng sớm là 6 giờ cái cô nghe đau bụng quá chú ờ, chở cô cái xe đạp mini á con cũ lắm chở mà cái chợ Bình Dương á lúc đó người ta bán hai bên đường đông thật là đông mà chú chở chú rung quá cô ngồi đằng sau đau bụng quá mà nghe ông bà xưa nói ờ, đau bụng đẻ là bóp cục đá cũng nghe mềm nữa cơ bớt cái eo chú với bầm hết trơn luôn mà <laughs> lúc đó cậu hỏi chú đau không chú nói lo em đi cái chú chạy chú cứ đụng người này đụng bên này đụng bên kia người ta la quá trời quýnh à, cái, người ta à. dòm lên người ta thấy chở và bầu đằng sau người ta nói trời ơi đẻ tới nơi hèn chi thôi để cho nó đi ủa sao kỳ vậy ta ủa sao sao mà lúc mà yêu đương thì chở sáu bảy mà lúc ta đi đẻ chở xe đạp ta xe sáu bảy là của gia đình hồi đó cua ghệ là mượn xe thôi chứ không phải xe của mình hèn chi lúc đẻ chở xe đạp trời ơi chú kỳ quá à. Ừ, lúc mà chú cua cô thì chở sáu bảy đi cùng vô gà nữa tới lúc tao đẻ thì hồi sáu bảy bước tiêu thế chạy xe đạp đi đám cưới mình mượn xe nhà ừ, mình đến uh, ờ, mượn xe hồi đó có bệnh ờ, viện của tỉnh á nó thôi vô đây đẻ đi em giờ đau bụng quá mà mà bấm đau mình ráng mình chịu á nhưng mà không phải ra ngoài nhà bảo xanh thuốc ở ngoài chợ thủ một á phải chạy băng qua cái chợ đông người buổi sáng vậy chạy cỡ mấy cây số chú nhớ không à khoảng từ nhà tới đó 8 cây 8 cây mà chở bà bầu đang đau bụng đẻ con nghĩ lúc đó là chú phải tay lái lụa dữ lắm á đâu phải như xưa mà tìm ổ gà lủi vô đâu bây giờ là lấy ổ gà là né nha Để. khi mà thấy đứa con đầu lòng ra đời đó cảm giác chú làm sao rất là mừng vui nhưng mà cũng lo lo một cái là mình không thể nào ở nhà để chăm sóc phụ bà xã được mình phải đi Cô ơi, vậy rồi mình mới vừa sanh nở xong Mình còn rất là yếu và cần cái sự động viên chăm sóc của ông xã Mà sanh xong thì chồng lại đi làm tiếp thì lúc đó mình buồn không cô? Buồn, buồn lắm con Lúc đó sao cũng đơn giản lắm Thì anh có việc anh cứ đi Giờ dễ gì chị phụ nữ chiều nha Bây giờ nếu mà sanh đứa nữa mà chú cũng đi vậy cô cho chú đi không? Giờ chắc sanh không được nữa <laughs> phụ nữ ngày xưa đức tính hay nha họ hy sinh cho chồng cho con cho gia đình đấy chú không ở nhà ở nhà làm dâu một mình vừa sinh xong chú lại đi bởi vậy cho thấy rằng là đại đa số những cuộc tình mà kéo dài hàng trăm năm như thế trong đó có sự chịu đựng và sự hy sinh rất là nhiều của những người phụ nữ dạ. cái này con xác nhận bởi vì khi mà con ngồi ở đây là con nghe rất là nhiều cái câu ừ. chuyện như vậy nhưng mà hai đứa chú đều đi hết hả không đứa thứ hai thì ờ, mình nhà rồi, ở nhà rồi. mình ờ, học ờ, mảng khóa về mình đi làm rồi làm cơ quan cũng gần hồi đó thì nó nghèo hai chồng ở riêng thì cũng phải tự lo rồi xã thì nhà nấu sôi nấu bắp rồi đi bán để nuôi con mình đi làm lương nhà nước thì hồi đó nó rất là ít không có đủ trang trải không đủ trang trải cho chính mình luôn chính mình luôn vậy là cô phải tự trang trải ở nhà vừa lo gia đình vừa lo cho hai người con nữa trong thời gian chú đi như thế thì cô có sợ chú sẽ gặp một người nào đó hay không sao hồi đó cực khổ quá rồi không có nghĩ tới mấy cái chuyện đó con cứ cứ nghĩ làm sao mà để ờ, ngày mai bán đắt hơn về sớm hơn để cho chú đi làm ờ, hoặc là đi công tác thì ờ, bán lẹ về sớm hơn để giữ con lúc cô đi bán không có chú nhà thì cô gửi cho đứa em đứa em gái nó cũng nhỏ lắm nó mới có hơn 10 tuổi à để con thinh võng nó đưa vậy thôi cô phải chạy về sớm trước 8 giờ hồi đó khổ lắm con có lúc cái cô cô đi bán mà à, có bữa đi ra đường trời mưa trơn trợt té đổ hết trên trơn Ồ. Ờ, ờ. đổ vừa vừa bánh canh mà vừa tô chén gì bể hết trời ơi lúc đó cô nhìn thấy cô chỉ là khóc thôi cô không biết làm gì <laughs> khóc như mưa bắp vậy đó con cái ờ, cứ nghĩ là giờ vốn liếng của mình có nhiều đây mà đổ hết trơn rồi giờ không thấy tôi được gì hết cái về nhà đó ừ, cô cũng ngồi cô khóc riết cái thằng con lớn của cô lúc đó cũng khoảng gần 4 tuổi nó thấy mẹ khóc hoài nó không biết không biết làm sao cái nó nói là mẹ ơi ờ, sao mẹ cứ khóc hoài vậy ờ, còn bịch bánh canh đó mẹ ăn đi <laughs> sao mẹ khóc hoài từ lúc nghe vậy <laughs> cô không có khóc nữa mà cô cười nó ừ, kiểu con thích nó quá thơ ngây á con hen có bao giờ mà cô nghĩ rằng là tại sao mình lại khổ cực như vậy không tại sao mình lại chọn một cái nơi mà quá khổ như vậy không thì tại vì ờ, thương chú là thấy gia đình nhà chú ba má của chú cũng hiền cũng thương cô nhiều nên cô ờ, cố gắng chịu đựng <laughs> xưa lúc khổ quá cái ờ, lúc nào chú cũng động viên an ủi cô ráng đi em hết cân bỉ cực cực tới hồi thới lai có bao giờ chú ngồi mình mà chú rơi nước mắt vì những cái suy nghĩ về vợ con của mình vợ mình vừa tần tảo như thế để lo hai vợ con vừa lo bản thân vừa lo cho gia đình của mình nữa không có quyền linh mình cứ nghĩ là mình muốn ờ, thì mai mốt nó sẽ được thôi chứ cô không biết cách nào để giúp cho bà xã nhà có nhiều lúc á mà hai vợ chồng hai đứa con đèo trên cái chiếc xe đạp cũ thật là cũ đó cô mới ờ, ước cô nói ước gì ờ, giờ mình có chiếc xe honda cũ thôi cũng được nữa đi cũng đỡ cực hơn ha anh ha cái ờ, anh nói thì em cứ ước đi tôi muốn tôi muốn là thế nào cũng có sau bao lâu thì mình mới có được chiếc xe honda vậy cô mấy đứa con cũng lớn mấy tuổi rồi mua lại cái xe sáu bảy của ông già may mua của ông già mới đủ mua nổi trả góp chứ mua người khác chưa chắc đủ tiền mua nữa lúc mua đuổi xe honda của vui của mừng lắm con mừng quá mà sáng đêm ngủ cũng được luôn cứ trông cho trời mau sáng định đi lấy xe <laughs> Và cái này con hỏi thiệt nè có khi nào mà chú làm những cái điều bất ngờ để cho cô ờ, cô vui không cô có sau này đỡ đỡ lên rồi cái chú làm được thay vì làm về là đưa thẳng cho vợ ha chú không có đưa cái cô ngủ nửa đêm cái cô sao nghe trên mình mình sột sột sột sạc cái cô cầm lên vậy cái cái cô nghe giống tiền quá cái cô ráng mở mắt ra sao thấy tờ 500 không mà rồi nghe nhiều lắm luôn cái cô mừng quá cô ngồi vậy thật là lẹ luôn cô nói anh ơi anh sao tiền nhiều quá trời tiền đâu mà quá trời luôn <laughs> chú nói mừng không nói mừng tiền đâu dữ anh biết không thì của anh đưa chứ đâu <laughs> mà không chịu đưa thẳng cho mình mà làm vậy muốn tạo nên một cái bất ngờ ha giống như trong giấc mơ có nó trở thành hiện thực á trong ờ, cái cuộc tình bốn mươi mấy năm như thế có bao giờ cô chú xảy ra những cái bất đồng mà nó căng thẳng đến mức tột độ không cô chú có con lúc ờ, đi lấy chồng thì má cô cũng khuyên á má nói thì ờ, vợ chồng cũng như chén trong sống vậy làm sao mà không khua được cũng có lúc bất đồng cãi giả nhưng mà con là vợ thì con phải nhịn một chút ví dụ như ông bà xưa người ta nói tục ngữ có câu gì mà chồng giận thì vợ bớt lời à, miệng cười thỏ thẻ rằng anh giận gì thưa anh anh giận em chi muốn cưới vợ bé em thì cưới cho à, con cứ xuống nước thì không có khi nào mà nó giận con lâu được hết hay là nó làm dữ với con được hết cô cũng áp dụng vô luôn con <laughs> hay á dễ thương quá khi nào nữa con chồng con mà giận con hay gì đó con nó, nó muốn lấy vợ bé thì này cưới cho cô cũng hỏi lợn má nói vậy rồi rồi anh đòi cưới thiệt sao má cái má nói à, không có đời nào dám <laughs> nhưng mà có bao giờ cô hỏi chú vậy chưa con <laughs> có lúc chú giận mặt không vui cái cô cũng theo câu hỏi ủa anh giờ muốn gì vậy bộ muốn cưới vợ bé hả cái chú làm thinh cô nói có muốn thiệt không muốn chỗ nào nói đi em đi cưới cho cái chú nói nói là phải có nha cái cô làm thinh chú dạ ông vâng, nói ông chỉ sau đó mệt lắm à. Vậy đó đó là một trong những cái mà vợ chồng cứng cần nên có ta gọi là làm hòa nó khó chứ có những cái câu chuyện như thế nó dễ lắm dạ à, tự nhiên bật cười cái tự nhiên quên hết giận hờn như hương vị cuộc sống hương vị cuộc sống vậy đó cô giờ chú lớn tiếng với cô chưa lớn tiếng cũng có nhưng mà dằn được chị nghĩ thấy vợ mình cực khổ vậy mình còn lớn tiếng nữa không có tốt